À, phần khu đợt sau của dự án Thân Long Bay thì à, phân khu đợt sau này được à, xây dựng hoàn thiện một số block ra đẹp ở đây thì đường 100% là lót đá rồi trồng rất là nhiều loại cây xanh như những cây này là cây lọc vừng wow rất đẹp nhìn rất là mát mắt đường này rộng cũng khoảng 7 à, mét vỉa hè thì rộng hơn 5 à, mét rất là rộng những căn nhà ở đây thì có diện tích đất là 6 x 18 ở phía trước thì trừ 3 mét phía sau trừ 3 mét xây dựng nên là diện tích à, xây nhà ở trên một khuôn đất chỉ là 6 x 12 những căn nhà phố đây thì có kết cấu là một trệt và hai lầu thì sau đây tôi à, mời mọi người à, đi vào bên trong để xem à, bên trong căn nhà được bàn giao tại phân khu đợt sao hoàn thiện bên ngoài bàn giao thô bên trong Con sẽ đi lên ờ, những cái tầng bên trên để cho mọi người có thể ờ, quan sát Ở đây cũng dùng hệ thống kiêng rất là nhiều Thế rất là sáng đặc biệt thì ở những cái phân khu ờ, nhà phố tại ờ, Thanh Long Bay thì thường sẽ có một cái công viên ở giữa dùng chung cho rất là nhiều căn hộ xung quanh ở phía sau ờ, những cái căn nhà thì có những cái công viên như này khu vực này là để làm công viên này. Đây. hiện tại thanh long bay thì đang được ờ, phủ cây xanh rất là đẹp tôi sẽ lên từng ba để cho mọi người có thể đây là thường thường nhá thường thường của tòa nhà những căn nhà phố tại Tân Long Bay thì có giá thấp nhất à, khoảng 9 à, tỷ một căn có thuế VAT